Anh người sẽ không bao giờ làm em khóc đâu oh, oh, oh. Tối nay mình lên đồ Rượu vang cùng candles Đưa em đi khắp muôn nơi You need Spider-Man